nguồn kinh gửi theo đó mây hương phàng phế khắp mười phương cung dương ngôi tam bảo thề trọn đời dự đạo theo từ tánh làm lành cùng pháp giới chúng sanh cầu phật từ gia hộ Tâm Bồ Đề kiên cố chỉ tu đạo vững bền xa biển khổ nguồn mê chống quay về bờ giang Nam mô Huyên Cung Dường Bồ Tát Nam mô Huyên Cung Dường Bồ Tát Nam mô Huyền Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát đừng sanh à, nghiệp mà ba quang à, biển à, chiếu na lung Yeah. Bird xin sám hối từ đây để khổ đó chia cắt chưa biết tươi tắn hạt lành không mong tốt tươi bồ tát thân văn duyên giác thân hiểu chi thành cầu xin xa mối bao nhiêu lầm lời thiên biến xin lấy cam lô tình thủy tưới lên dòng tháng nào phiền xa rời càng dục đối với thường tư duy chính pháp chúng con kinh nguyện sư phụ của chúng con từ đại điều hòa trụ thế xa ba dài lâu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 tu hành mà được giải thoát khắp nguyện phước ban khắp tất cả đứng độ quần sanh phật phạm thịnh hưng tam đồ dứt nghe sạch na nam mô phật bổn sư thích ca mâu con vô công đừng có bao nhiêu con xin lấy đó hồi hướng